trai nhìn như ai mà chẳng tôi bằng thấy dù nào không sai vậy ông cho bơi đầy rồi mi theo như nghe trên tên chẳng có một trẻ phố xa đem ai vô tình tôi không biết vì sao ngàn mơ nhưng cố sao mình chẳng nói nhau cạo gì đi ra ngày mai, mai, mai, mai em đi cùng ai Anh lẽ lơi bỏ môi kéo giữ em buồn Chiều vào vừa cười mong giữ em đường đi Nhưng cố sao mình chẳng nói nhau cạo gì 手を震わせて惜しくも離れてった人を覚えてはいるけど後悔しかないこのことただの名前忘れないよ魔法でも使えたらいいのにな俺のような貧しい男には酒を交わすしかない 傘もささずに語らい合うがそこには本当はない明日明日は君はどこへ一人にしないでよ突然行かないで伝えていだけなんだ my, my phải em thích đi đường Anh lẻ loi bỏ môi kẽ giữa an buồn Chiều và buộc cười mong giữa em đừng đi Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhà gạo gì Chào nhé anh chú im đi Sao tất cả ta vẫn là người nhà Và đừng khóc xin giữ mong qua cho mối tình cho ước mơ của mình vì ra ngày mai mai mai mai em vẫn cứ đi cùng vậy anh lấy lời vào mỗi kẻ giữa em buồn tiếng phá vui cười mong cứ em đừng đi nhưng cố sao mình chẳng nói nhau theo gì